chào tất cả anh em nhé video ngày hôm nay thì tôi cũng muốn chia sẻ cho anh em về cái cách chơi cách lắc tài xỉu để giúp cho anh em đi ờ, lắc tay cái anh em đi ờ, lắc tài xỉu theo ý của anh em khi đi ờ, lắc tay cái thì bằng cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 hoàn toàn là không tang nhé thì đây là cái bộ hột tài xỉu 2020 đó thì um, cái hột tài xỉu 2020 à, này của bên tôi thì nó cũng giống như là hột tài xỉu chợ thôi anh em nhé anh em cứ tự tin anh em cầm đi à, anh em lắc tài xỉu mà anh em không phải sợ là có đồ hay là có tăng tích gì cả nhá bằng cái bộ hột tài xỉu 2020 của bên tôi thì nó sẽ giúp cho tất cả các anh em có thể là lắc hột tài xỉu đi theo ý muốn của anh em và anh em có thể là lắc giữ tài giữ xỉu và lắc hột đi đều anh em nhé thì tôi cũng không đảm bảo cho anh em là 100% nhưng mà nó cũng sẽ mang lại cho anh em từ 70 đến 80 phần trăm anh em nhé cái uh, cách sử dụng của cái hột tài xỉu hay không hay không này phải sử dụng bằng kỹ năng cái cách nắp của cái hột tài xỉu này anh em nhé thì đây cũng là cái hột tài xỉu độc quyền của bên tôi đây là khi nào anh em sử dụng nó anh em sở hữu cái bộ hột này thì bên tôi mới chỉ cho anh em được cái cách nắp của nó làm sao để giữ tài giữ xỉu và làm sao để uh, lắc cái hột tài xỉu này đi theo ý muốn của anh em đúng không ạ vâng thì uh, cũng có rất nhiều anh em đã sử dụng cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp này của bên tôi thì anh em cũng biết được cái ở ờ, cái độ hiệu quả của nó mang lại cho anh em như thế nào rồi phải không ạ ngay bây giờ tôi cũng sẽ thử cho anh em về cái độ tăng tích của nó để cho anh em yên tâm khi đi đến các sân chơi các sòng sới tài xỉu đây thì đây tôi cũng sẽ thử luôn cho anh em cái đầu tiên là cái nước muối này đó tôi bao lỗi luôn này đó. và riêng đặc biệt hơn nữa là nếu mà thử tăng tích thì tôi cũng bao cho anh em ăn thua chảy hột luôn anh em nhé đây tất cả ba hột đều lỗi nhá đúng không ạ đó. ok cho anh em <clears throat> tiếp theo tôi sẽ thử luôn cho anh em là cái lâm châm thì đây là đây làm cho này anh em này đây ok cho anh em này tôi thử cho anh em này đó hoàn toàn không hít đúng không ạ đó vâng và cái cuối cùng của cái tăng tích là dọn đèn pin ạ đây tôi sẽ dọn luôn cho anh em tôi bao trong luôn nhé đó rất là trong đúng không anh em này đó ok chưa vâng. thì uh, tích tôi đã, đã thử cho anh em rồi hoàn toàn là không có ta tôi cũng không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa tôi cũng sẽ đi thẳng vào vấn đề là test cho anh em xem được vài chén về cái cách về cái hiệu quả của cái bộ hột này nó mang lại cho anh em nhé cái thứ nhất là tôi sẽ lắc cho anh em vài chén về cái độ đi đều của hột đó anh em có thể là điều hột này đi đều này anh em ờ, có thể là lắc giữ tài hoặc là anh em có thể là lắc giữ xỉu vâng thì tôi cũng nói luôn từ đầu rồi thì cái bộ này bộ đồ chơi này nó chỉ mang lại cho anh em được 7 đến 80 phần trăm thôi anh em nhé và anh em nên sử dụng cái kỹ năng của anh em nắp cái kỹ năng nắp của anh em đây đây là tài tôi sẽ nắp đi đều hột cho anh em này xuống xỉu chén này nhé đúng không anh em 10 điểm xỉu tiếp tục tôi lắc lên tài cho anh em này đó lên bão luôn anh em này đó thì cái bộ đồ chơi à, vâng thì cái hột của bên tôi thì tôi cũng làm cho nó tỷ lệ bão rất là cao anh em cứ yên tâm nhé tiếp tục ạ đó một hai ba xỉu anh em này chính xác chưa anh em hiệu uh, hiệu quả rất hiệu quả đúng, không ạ đây tiếp tục lên tài này đó ba bốn năm tài đúng không anh em đây tôi lắc lại trả lại xỉu cho anh em này đó 126 xỉu anh em nhé rất hiệu quả luôn vâng tôi sẽ lắp cho anh em vài một chén nữa này. đó lại lên tài đúng không ạ đó là xuống xỉu và bây giờ tôi cũng sẽ dùng cái cách nắp giữ tài giữ xỉu để cho anh em xem nhé và cảm nhận này bây giờ xỉu tôi sẽ nắp giữ xỉu luôn cho anh em này đó hai ba ba xỉu ạ một chén này đó một hai bốn xỉu tiếp anh em nhé hai chén rồi đó, 133 xỉu tiếp tục vâng 224 vẫn là xỉu này anh em vâng, chén này 126 anh em nhé thì uh, cái chén này nó bị phản do cái tay tôi nắp uh, hơi mạnh nên là nó bị phản sang tài thì đây tôi cũng sẽ nắp giữ tài luôn cho anh em về cái chén này nhé đó một năm năm tài đúng không ạ tiếp tục ạ bốn năm sáu anh em nhé hai chén rồi và hai ba sáu ba chén này ba chén tài này đó một năm sáu bốn chén rồi anh em nhé tôi sẽ đến chén cho anh em xem được tôi giữ được bao nhiêu chén này bốn năm sáu tiếp anh em này từ nút thiên đó chén này chén thứ sáu rồi vâng tiếp tục chén thứ bảy chén thứ 8 anh em nhé đó vị chén này đến chén thứ 8 thì nó lại bị phản sang bên xỉu đúng không anh em đó thì anh em muốn uh, lắc được như tôi thì anh em cũng phải mất 1 đến 2 ngày anh em học lắc chứ không phải là muốn lắc là được luôn anh em nhé thì uh, cái bộ đồ chơi này cũng rất là dễ lắc thôi và bằng cái cách lắc của bên tôi giúp cho anh em đi lắc tay cải luôn uh, ờ, nắm cái phần thắng ở trong tay đúng không anh em anh em muốn lắc tài thì nó 70 đến 80 phần trăm nó sẽ về tài và anh em à, về à, và xỉu cũng vậy đó thì đây đó tôi ví dụ trên này tôi sẽ lắc lại cho anh em chén tài này đúng không nha đó ở cái hột tài xỉu này nó rất là dễ chơi rất dễ sử dụng thôi phải chén tôi vừa lắc thì anh em cũng xem cái hột tài xỉu này nó có phù hợp với các sân chơi của anh em hay không hay là nó có phù hợp để cho anh em đi lắc tay cái hay không nhá à, anh em nào muốn sở hữu hay là anh em muốn gì thắc mắc thì anh em cứ liên hệ cho tôi vào số điện thoại này số điện thoại tôi để trên màn hình này anh em anh em có thể là kết bạn zalo cho bên tôi bên tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em 24 trên 24 rồi thì cái clip của tôi đến đây cũng là kết thúc rồi anh em nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh like và chia sẻ để được xem những cái các bộ đồ chơi tiên tiến nhất hiện nay mới nhất hay không hay không chào tất cả anh em hẹn gặp lại anh em trong các clip sau